cháy nhà đấy các bạn ạ mọi người thấy khói lên nghi ngút kìa chắc là cháy rồi sau khi chạy xuống xem thì không phải cháy nhà mà người ta đốt vườn nhà có cái vườn rộng có một số cái ờ, kiểu cái cành cây cái lá khô người ta đốt cho nó gọn vườn rộng chắc nhà này cái vườn phải đến ờ, tám chín trăm mét vườn cả nhà vườn rộng mình cứ tưởng cháy nhà chạy vội vàng xuống xem nhưng hóa ra không phải quay lên này Chào anh Trương Chào bác Chào Trương Dọn về Đấy cái này cái xoa xoa này hay Không phải nó có làm mạnh đâu đâu biết này ừ, Xoa mà Đau mà Vào về đây con tự tắm qua những cặp chơi là tối có sợ không Trung? Đi gặp đêm, đi buổi đêm đi lên từ nhà, đi lên nhà ông Bảy không làm đi, được Không sợ chó, không sợ gì luôn Sợ chó Đúng, về nhà về được cái thành thanh niên đây Ra đây là lại đơn bao giờ đi học không biết bọn này này thì cuối sang tuần rồi này chắc chắc học học online chẳng vẫn thua không tin nó đi học cả buổi chẳng thấy cô giáo gọi uh, ờ, phát biểu cô gọi phát biểu mà qua giơ tay nhưng mà tức là không thấy gọi đến tên con của mình phải giơ tay phải giơ tay nhưng cô cứ giơ tay là cô vẫn gọi mà không thì cô bảo gọi lần lượt đâu phải giơ tay ở đây không? Cô bên này không ạ? Nhưng cô, không thấy cô gọi đâu? cô gọi các môn khác là con bằng tay nhưng môn toán là con ngồi im <laughs> toán hóa ngồi im coi như con không được ngồi tập nghỉ toán hóa không được thì thẳng các thứ tham gia điểm dành rồi con không được ngồi toán hóa phương gà đúng chung nhất à 17 tháng 2 mấy à 17 mấy mấy 17 đến mười mấy 17 Cái này cũng riêng bên cạnh Nhưng cuối cùng cộng ra hai cứ 17 thôi Thì nó, nó nếu nó không phép tính nó biết Thì nó sẽ Nếu 17 quen nó lấy nhân hai que, nó tính nó, nó tổ vậy Công nghiệp mà cứ phải theo được khuôn Nhưng mà từng này học quen tính đúng rồi Chỉ cuối cấp hai là học quen tính mà Đấy là buồn cười Đó, bảo là gì bán người ta vẫn chưa được kê bản khác nhau kê 17, 17 xong đến bao nhiêu 17 xong đến tao bảo chán đời không còn biết biết phải đến nửa ngày mới được một chữ cháu ra ờ, sân cũng đá cầu ờ, ngồi gọn nước xong không được nào lớp một rồi tên nhà tên là chum bố hay uống rượu gọi là chum con ruột em gái mưa quá à, mày ơi mưa quá không về à hả tại tại nó sale chứ không sale. thằng này không sale có loại 50 nghìn cho nó không bỏ túi mình lấy loại 15 nghìn kẻ này thì đen thì hay kẻ này thì đen đúng không hay là hay là một màu màu đen hả kẻ này thì đen hay là một màu màu đen một màu màu đen viền viền thôi đang ngồi phê mưa mệt nếu mà mua được thì nào nằm về qua bà qua lấy nhỉ mai đi làm đó là người khoai điểm Người đắt tốn tiền Không đồng tiền quan đấy ừ. Còn nếu không có thì bẩn bắn trả lại 80 nghìn Ai lấy rồi Tài khoản 270 nghìn, 260 nghìn à Em không chuyển rồi Em lấy loại 8, 50 nghìn nghìn là cái nào 50 nghìn cũng một nền màu đen Nhưng mà nó là kiểu vải gì? Vải như cái kẻ này này để xem tiền nữa Thu dạ mặc mờ rồi Em béo bụng lắm Chị tưởng chị mặc mờ, cô mặc mờ à? Mặc mờ đấy thử thử cân mờ Ơi, Bộ à? quả nghèo thế Chứ là hóa đơn này, hóa đơn chiều đi đổi, đổi đường bộ Không có đơn không cho đổi à? Cô giả giả 80 nghìn trước, không mua cho hai cái nhá, giả xong cái này ờ. xin tiền đấy nhá. Nghèo kinh khủng. Bán tài khoản chị đi. Bán anh Trung à, cho bán chị đi. Bán anh rồi à? chị à? Chị là muốn gì đấy? Cũng ở VIV. Ở ờ, đây đóng số này. Số em bao nhiêu anh nhỉ? 1251. Ờ. 1251. À, tôi em có, có số điện thoại này. 400. 573 149. 450 một hai năm một ờ. con không năm bảy ba một bốn chín mưa quá nhỉ mưa, mưa này chiều cho đánh được cầu ạ Tối ăn cơm à, cơm trâu à? Hay là thôi nhỉ? Trâu xào nó ngon, à, ngày mai ngon, hôm qua ăn bò rồi, hôm nay ăn trâu lại nhiều chất khác. đây là phải 5 nghìn hơn, 5 nghìn hơn. 5 nghìn. <laughs> cảm khỏe nước gạo ra bữa đơn này để xuất quy trình đổi đổi hàng mày quá mất hóa đơn này có đấy gửi tám mươi nghìn rồi đấy cứ bảo lấy bộ mua em quần kia đi quần uh, màu đen nhá ừ. đen dễ mặc đôi khi nếu mà một cái màu còn... đen với một cái màu nào nó cũng tối tối tối tối đi ừ. ý là ừ, em sẽ um, em đến đổi nếu mà bộ này mặc rộng quá thì em sẽ đổi lấy quần mặc quần được nhỉ vậy? Medicine Nhưng bộ, màu đều thì theo em nhìn số không trắng Đi con này nhưng không? Cái màu đen mặc lên là đẹp Đi con này không chọn được cái gì cả Vừa chọn được hai quần đấy mà mẹ cứ nhanh lên nhanh lên Đợi ờ, em cho em này này Đã có 80 nghìn rồi phải No, no, no, no, Giờ này sao mà chum đá cầu được không nhỉ? Ôi, khoảng bao nhiêu rồi? Giờ bán bao nhiêu là bán gì đấy? Đứng sau Thì này thỉnh thoảng mua Suki được cả mua từ eBay tài khoản Yahoo được giảm giá hơn rồi Mua Suki được chứ đây Nó bất tí, chỉ là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 buồn chứ không thể về nhà rồi à không về nhà rồi tầm chớp ấy